đường về nhà hoa u liêu dòng người vội vàng bước nhanh qua người con đấy sao chẳng thấy một ngày nhằm nhìn đến cho ta mọi niềm còn lại với hương hoa dù buồn cũng phải cố cho qua đâu còn chỉ khi núi xa em bước đi thầm lùi biết sao chẳng muốn một tình này lo sợ anh sẽ biến tan hoa thành thu hoàng lạnh lùng Working on your love, ta nhịp tim người dần đơn Nơi tận sâu của thế gian, tim của anh sẽ ngừng đập Chìm sâu bản thân ngập trong mấy lít rượu Anh chỉ mong được hít thở, biết bản thân còn mãi đừng lỡ Quấn quanh chẳng nhớ vì sao để góc tủ xem dòng thư người để lại sao chẳng như người nghĩ suy cho dù đây ngày hay là đêm thì cũng thế thôi thế thôi giống như chưa chiến thiên nga mất đường cứ mãi trôi mãi trôi cố gắng giữ lấy từng mảnh vun trong cơn ác mộng chẳng còn cần lời người dối sẽ như anh sai mộng sau khi tôi đã muốn sao chẳng buông bỏ tình này lo sợ anh sẽ biến tan hoa thành thua lại thành thua hoa kinh on your khóc theo nhịp tim người sân đương nơi tận sâu của thế gian tim của anh sẽ ngừng tay đơn cùng thế gian chân môi trắng nói hết do vì sao chẳng tìm được sao người cứ lại nhân tâm em tự tin điều vài chẳng chẳng đơn lý do anh ấy đã yêu ai có phải chăng sẽ là người có phải chăng đã đam say xin người bước chân chậm lại phủ kín sắc thắm hoa rơi nhạc cô đắm mốc xanh rêu giờ đã chẳng thể phát lên vui vui lấp nút bóng màu xanh